và hello và xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại đến với channel của mình và mình hôm và chào mừng mọi người đã quay trở lại đến với một video Free Fire mới của mình trên kênh HR Karen Yes và trước khi bắt đầu video này á thì các bạn đừng quên để lại cho channel của mình một nút like, share và một nút subscribe các bạn đừng quên lắp cái chuông để cập nhật những video mới trên kênh của mình luôn nha các bạn ơi và các bạn cũng đừng quên là theo dõi những trang mạng xã hội khác của mình như là Facebook cá nhân cũng như là Instagram và TikTok của tôi nha anh em ơi ngày hôm nay mình đã quay trở lại đến với một video Free Fire ở đây rồi các bạn ơi Và hôm bữa thì nếu mà bạn nào mà còn nhớ thì mình đã có làm một cái video đó chính là thử thách gọi là đột nhập vào nick của mèo Simi đúng không nào Nhưng mà cũng đã có rất là nhiều bạn á, gọi là yêu cầu mình đó là anh ơi anh hãy làm tiếp đi về gọi là cái series đột nhập nhà của những thành viên Hero Team các bạn à Thì mình đã gọi là thấy có rất là nhiều bạn bình luận ở bên dưới là anh ơi anh hãy review nick của Siro đi, nick của Mr. Dịch đi, nick của Sammy Phong Cận đi Nhưng mà thôi thì bây giờ tôi sẽ gọi là chơi theo à, lần lượt đi anh em Nói chung là ngày hôm nay tôi sẽ review nick của Mr. Dịch nha Và ở trong video tiếp theo Nếu mà các bạn muốn mình review nick của ai Thì các bạn đừng quên để lại bình luận của người đó bên dưới Thì mình sẽ gọi là đột nhập vào nick của người đó nha anh em ơi Hôm nay thì mình vừa mới gọi là mượn được uh, nick của anh Dịch các bạn à Trời ơi mình nói thiệt với các bạn luôn là mượn nick của Dịch rất là khó luôn Bởi vì là nick của Dịch hiện tại là đang gọi là rất là VIP pro Mình nghĩ là nick của Dịch là chắc là cũng gọi là VIP pro nhất Hero Team luôn các bạn ơi Nick này là nick pro nhất luôn á Tôi không nói về kỹ năng nha anh em Kỹ năng thì ai cũng biết là chắc chắn là Siro là người chơi pro nhất rồi nhưng mà nếu mà nói về cái nick mà vip nhất và vào giàu nhất ấy, thì tôi nghĩ là vẫn là Mr Dịch anh em ạ à. Uầy, thề luôn, cái nick của dịch cực kỳ giàu luôn Thì một tí nữa tôi sẽ review cho anh em coi kỹ càng hơn nha Đấy, đây, đây, đây khi mà các bạn gọi là vào ngay trang chủ này Đấy, các bạn vào ngay trang chủ của Mr. Dịch thì các bạn sẽ thấy là dịch mặc đồ Gọi là một cái bộ đồ nó khá là đơn giản Và tông chủ yếu của bộ đồ của dịch đó chính là thường là màu vàng các bạn à Uầy các bạn có để ý không? Các bạn có để ý là ở trong đây nó có một con dịch màu vàng không? Trời mình nói thiệt với các bạn luôn là thật, thật sự là dịch rất là hạnh phúc khi mà có một con dịch màu vàng. À, mình nói gì hơi sai sai ta nhưng mà nói chung là ông dịch á ổng đã thực sự rất là hạnh phúc khi mà free fire đã cập nhật gọi là một cái con bet mới đó chính là con bet con dịch luôn các bạn ơi thực sự là dịch rất là thích luôn cho nên là ổng đã gọi là dùng ngay cái con dịch này nè anh em ơi nhưng mà nói chung là khoan gọi là review về uh, gọi là đồ đạc đã đầu tiên thì anh em cũng biết là khi mà tôi vô review tôi sẽ review đầu tiên tôi sẽ nhìn vào kim cương 27.000 kim cương 27.000 kim cương là cũng nhiều phết đây, nói chung là cũng giữ nhiều tại vì là, vịt là chơi free fire rất là nhiều anh em à cho nên là vịt kiểu giống như là uh, có những cái sự kiện uh, à, vịt rất là giống mình đó chính là khi mà có một cái sự kiện nào đó mới à, vừa ra mắt đúng không hoặc là sự kiện nào đó mà hay hay thôi là vịt sẽ đều tiêu kim cương để quay luôn chứ không có để dành như là hội chị em trời ơi tôi thiệt với anh em luôn là hội chị em để dành kim cương đúng nhiều luôn á uh, Simi là ba mươi mấy ngàn kim cương đúng không nhưng mà Sammy tới sáu mươi mấy ngàn kim cương nhưng mà nick của Sammy để tôi review sau đi đấy vàng thì cũng rất là nhiều anh em mà đấy bây giờ chúng ta vô nhá level 65 các bạn à ấy nhìn cái level thôi đã hi vip rồi quay xếp hạng này xếp hạng này là xếp hạng kim cương một các bạn ơi tại vì hôm bữa free fire vừa mới reset gan anh em cho nên đó là vịt uh, chơi xuống còn kim cương ơi chứ tôi nhớ là vịt chơi là cũng gọi là lên rồ phết luôn ấy nói chung là lên hình như là răng cao nhất luôn ấy còn cái này là hôm bữa mới reset rank cho nên nó là nick của vịt vẫn còn đang uh, cày lại anh em à còn tự chiến xếp hạng này đây đây rồi cái này là cái gì đây cái này là huyền thoại luôn rồi à anh em ơi vịt lên huyền thoại luôn rồi à, tự chiến xếp hạng của tôi thì tôi mới có bạch kim thôi anh em ơi nhưng mà giờ dịch là dịch lên trời ơi lên huyền thoại mùa 7 luôn nha anh em trời ơi đấy thực sự là rất là vip pro luôn các bạn à đây đi các bạn nhìn cái gọi là bạn xếp hạng tự chiến với các bạn xếp hạng thôi là cũng đã thấy là vịt rất là pro rồi đúng không ok về tổng quan à đâu mình sẽ coi về lịch sử đấu nha ui các bạn nhìn nè thất bại chiến thắng thất bại nhưng mà cái này mình không mình không quan tâm lắm các bạn nhìn cái giờ chơi nè hai tiếng trước 3 tiếng trước 4 tiếng trước 12 tiếng trước 12 tiếng trước 12 tiếng trước Tức là các bạn có thể thấy rằng là một ngày của Vịt Vịt chơi Free Fire rất là nhiều luôn các bạn ơi Các bạn có thể thấy là một ngày của của Vịt chơi Free Fire rất là nhiều Chứ không có giống như hội chị em Hội chị em là phải hai ba ngày mới vô Free Fire chơi một lần Nhưng mà Green Vịt làm chơi mỗi ngày luôn Ui VIP rồi thật sự uống miếng nước đã wow, trời đất ơi rồi thật sự luôn á nói chung là cũng được nói chung là dịch giết thì cũng nói chung là cũng ok và thường là những cái trận mà dịch chơi tự chiến là thường sẽ chơi với siro tại vì dịch với siro là rất hay là rất là hay cày vào ban đêm anh em mà và vịt cũng hay chơi với lại một số bạn trong quân đội HR ấy thì nếu mà bạn nào mà muốn vô ờ, quân đội HR của tụi mình thì các bạn đừng quên để lại bình luận bên dưới cho tụi mình biết nha đấy nói chung là như thế anh em ơi đấy nói chung là tổng thời gian nó là như thế ok và tiếp theo nữa là chúng ta sẽ vô tới phần uh, vòng quay may mắn À, vòng quay may mắn của chúng ta hiện tại là đang có cái bộ đồ Street Fighter nhân vật này nè các bạn à, Nếu mà bạn nào mà chưa quay thì các bạn có thể gọi là quay ngay cái bộ Street Fighter này nha anh em ơi Đấy, nói chung là fifa cũng đang có những cái dòng quay rất là hấp dẫn luôn mình thì mình vừa mới quay cái bộ Street Fighter hồi sáng rồi cho nên là tôi ờ, gọi là vô đây tôi review dùm thôi Ok vô tới phần nhân vật rồi các bạn để coi coi Ô oh, dịch chơi Maxim hả Wow Giảm thời gian Dùng túi cứu thương và nắm mà M50% nói chung là ở ngay đợt à, ob 27 á nói chung là đợt ngay à, đợt, ob 27 á là đã có cái à, gì ta đã có cái uh, cập nhật mới của các nhân vật rồi cho nên cái nhân vật này thì mình thấy nó cũng khá là vip tại vì thường là bây giờ tôi là tôi chơi cr 7 anh em à ở trong đây nó có skin skyler nhưng mà mình thì mình không chơi skyler bởi vì là mình không có thực sự mình không phải là mình chơi cái skin Skyler nha nhưng mà cái skin Skyler là nó là kiểu phóng ra quả cầu lửa để phá uh, bơm keo ấy nhưng mà mình mình chưa có chơi vip tới cỡ đó nên mình không có chơi Skyler DB nè một hai ba sáu chín mười hai rồi ờ, mười ờ, mười hai mười lăm ừ tự nhiên trong một giây phút rồi đó tôi bị quên mất toán học anh em mà mười tám này mốt này ui cũng gần full rồi đó bạn ơi tính ra là vịt cũng gần full nhân vật rồi đấy chỉ cần mua thêm vài con nữa là đầy đủ luôn ấy level 6 không này wow được vip nói chung là nhìn cái dàn nhân vật của dịch thôi là mình thấy vip rồi nhưng mà mình thì mình vẫn là gọi là fan của CR7 anh em mà tại vì đối với những người nào mà chơi ờ, mình không nói là chơi gà nhưng mình nói với những người nào mà chơi kỹ năng thấp như mình ấy thì mình chơi có cái ờ, gọi là có cái tường này thì mình sẽ chơi nó ok hơn Đấy, nói chung là nhân vật của Việt thì cũng nhiều với đấy nhưng mà tính coi tủ đồ nè anh em nhớ thời gian ban đầu khi mà tôi review nick của dịch hồi khoảng nửa năm trước á là nick của Việt đã rất là nhiều đồ rồi nhưng mà bây giờ để coi coi ui nhiều đồ thế ui rồi nhiều đồ thực sự ui ôi anh em ơi ui nhìn qua tóc này ui nhìn qua tóc này chất lượng thật sự luôn các bạn ơi ui trời ơi các bạn nhìn kìa đúng nhiều đồ luôn á các bạn Tôi đếm sơ sơ ở đây tóc thôi là chắc là cũng đã mấy chục rồi Đấy các bạn nhìn này chưa À đâu tôi nghĩ là chắc cũng phải mấy trăm á anh em ơi Tôi nghĩ là chắc cũng phải trăm mấy á Tại vì á là mình chưa có đếm à, tóc nữ nha các bạn Cái này là mình chưa đếm tóc nữ á nha Tóc nữ nữa thôi là còn nhiều nữa luôn đấy Ui dồi ôi, nhiều quá vậy thôi, Đúng là nick giàu nhất hero team rồi Nick của dịch bây giờ đúng là nick giàu nhất hero team rồi Mà bây giờ mình thấy nick của mình cũng gà quá Mình nghĩ là chắc là mình sẽ gọi là cố gắng cày free fire nhiều hơn tí ấy nói chung là phần mặt nạ thì cũng nhiều Ôi vậy các bạn đã nhìn bữa rồi ui rồi mình đang nhìn bữa rồi ok cái kính rồi cái kính ờ, cái kính bể bơi rồi ta mình mình mượn nít ổng là mình phải xài đúng anh em à mất công là ổng bảo mình là vô nít ổng phá nữa trời phải khó khăn lắm mới được mượn được nít của mấy tờ dịch nha anh em tụi này với anh em là phải khó khăn lắm mới mượn được nít của mấy tờ dịch đó mới dễ đâu wow nhiều đồ thực sự luôn ấy bạn nào uh, có thể gọi là đoán xem là cái nít này của dịch là tầm uh, bao nhiêu tiền không anh em Tôi thì tôi đoán cái nick này của dịch là sẽ rơi vào khoảng uh, hơn 50 triệu hoặc là hơn 100 triệu. Tại vì anh em đừng có nhìn vào đồ nha. Tại vì mình nghĩ là đối với những bạn nào mà chơi Free Fire lâu ấy, thì các bạn sẽ không nhìn vào đồ mà các bạn sẽ nhìn vào kỹ năng này, nhìn vào những thứ những cái trang phục hiếm là cái thứ á. Nên là tôi đoán sơ sơ là cái nick này của mình là chắc là cũng đã hơn 100 triệu rồi. Thật sự là quá pro luôn á bạn ơi. Thật sự là cái nick này của dịch là quá pro thôi. Trời ơi đồ này Ui ôi đồ nam này anh em ơi Đồ nào cũng có đồ nữ cũng nhiều nữa nha Ui rồi ôi VIP thật sự luôn ấy Nhiều quá Quần bên dưới này Quần bên dưới đây Chắc là mình cũng không cần review đâu Bởi vì là <laughs> Nó quá nhiều rồi các bạn hiểu không Giày bên dưới đây đồ bộ này Ô oh, Attack on Titan nè uh, cái bộ này hồi trước uh, tới Titan mình chưa quay các bạn à thật sự mình nói thiệt với các bạn luôn là hồi trước mình khá là lười chơi free fire nhưng mà bạn các bạn có thể thấy là dạo gần đây tôi rất là chăm ra video free fire đúng không anh em bởi vì là tôi đang muốn cày free fire một cách nghiêm túc ấy cho nên là bây giờ tôi sẽ có một cái sự kiện nào đó mới tôi cũng sẽ cố gắng quay cho anh em coi trời ơi nói chung là cũng rất là nhiều thứ uh, trợ thủ rồi à, vịt vàng này vịt chưa đặt tên nè à. mình cũng nghĩ là mình mình mình đặt tên cho ổng là chắc thôi u uh, Thề con vật thì cute vậy Thề các bạn luôn con vật đúng cute luôn đấy đúng cute luôn á trời trong đây cũng có nhiều bét ghê luôn á anh em ơi nhiều đây bét là cũng khá là nhiều mà mình nghĩ là vật không unbox cái con này bởi vì dịch không dùng chứ không phải là dịch uh, không có tiền thôi anh em sưu tầm nè 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 Ui ôi Nhiều quá không đếm xuể luôn Trời ơi Nhiều quá à Nít đúng nhiều luôn á các bạn ơi Nhiều biểu cảm quá Oh my gosh Cái này là Ui Ui Ui rồi Ý rồi Ngầu nhờ mình à, cái này là hiệu ứng của quanh quanh bên men anh em mà Còn nick của tôi là tôi nhớ à, tôi nhớ là nick của tôi là tầm khoảng hai mươi mấy, nick của tôi là tôi khoảng hai mươi mấy cái uh, hành động thôi. Ba lô này, ba lô thì cũng rất là nhiều luôn này. Nhiều thật sự luôn ấy, hầm xác này, phương tiện này. Uhm, dù này. Đấy các bạn thấy không? Thật sự rất là nhiều luôn nền ảnh này. Ok, và bây giờ tôi sẽ review tới cái phần mà tôi nghĩ là anh em sẽ thích nhất luôn khi mà tôi review một cái nick đó chính là súng à, <laughs> mình thực sự là mình nói thì các bạn luôn là đồ chỉ là một phần thôi nhưng mà mình thích nhất là review súng các bạn à bởi vì súng là toàn là những cái cây mà nó gọi là hiếm không luôn à anh em ơi đấy đầu tiên là m 4 một ui một m bốn m tiết quyền luôn ghê cây này cũng thuộc dạng là cũng hiếm đấy ak rồng xanh là thôi khỏi phải nói rồi m 14 này Ska này Ủa Vịt không thích xài Ska cá mập à Tôi thì tôi lại thích xài Ska cá mập hơn anh em ơi Goza này Goza này thì chưa ờ, Cây này thì cũng nói chung là cũng ok À cái cây này mình cực kỳ thích luôn nè Cái cây uh, ờ, X8 bảo lửa này mình cực kỳ thích luôn nè Nhưng mà mình chưa có săn được Cây uh, gì nữa tay súng trường Đang coi súng trường mà AN94 này Ôi SKS này Mấy cái cây này thì mình nghĩ là vịt rất là ít dùng Nên là vịt cũng không có quay mấy cái cây này nhiều cái này súng máy này cũng nhiều nhưng mà ừ. tiểu liên này tiểu liên thì chắc là cũng nhiều này tiểu liên ôi rồi súng vĩnh viễn không à đây cây mb 5 này là vừa mới ra mắt luôn nè các bạn cây mb 5 thần lực này vừa mới ra mắt luôn ấy cho nên là nếu mà bạn nào mà chưa quay cái cây này thì đừng quên gọi là quay ngay nha mình thì mình vẫn thích là cây mảng xà này b 90 nè samson ừ. rồi à, shotgun là chúng ta có long tộc này Ui rồi ơi M1887 một tám ui cây này thích vậy Ôi Watchmen Man Giờ cái cây hy vọng này bắn rất hay Nhưng mà mình vẫn không có gọi là săn được cái cây cây Watchman Man này anh em à Thật sự là mình rất là tiếc luôn ấy Cho nên là mình hy vọng là sau này mình có thể săn thêm nhiều nữa Mình sẽ gọi là chăm gọi là kiểu giống như là gì ta ờ, Chăm sự kiện của Free Fire hơn á Tại vì là sự kiện của Free Fire rất là nhiều súng các bạn à Chảo ở đây thì chúng ta khỏi, khơi cần phải nói rồi Nắm đấm này Ui Nắm đấm cũng nhiều phê đấy chưa Wow, thật sự là rất là nhiều luôn á các bạn ơi Ok, từ từ để mình coi trong shop coi là chúng ta có cái gì hay hay không Để tôi tôi qua nít tôi tôi chơi nè Mà tôi qua nick tôi để tôi còn coi coi Thường là bây giờ mới cập nhật con vịt vàng này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 guys!